Chào mừng cả nhà quay lại với kênh Toàn Thành Phát của mình ngày hôm nay Hôm nay mình muốn review cho cả nhà một lô đất có diện tích là 5 x 35 có 100m thổ cư giá bán là 750 triệu tại BKMX huyện Đồng Phú qua vị trí mình đang đứng đây là con đường 32m kết nối từ siêu thị Copmax huyện Đồng Phú đi vào bên trong kia là khu công nghiệp BKMX Đồng Phú nha cả nhà Vậy à, ngày hôm nay thì à, mình muốn review cho cả nhà à, vị trí vô cùng chiến lược vị trí vô cùng chiến lược nha cả nhà tại vì sao ạ à? hiện tại á vị trí ngay vị trí mình đứng đây vừa tương lai sẽ hình thành lên những con đường là 32m 32m con đường 42m theo hướng này và con đường 26m và những con đường này thì à, trong tương lai tầm khoảng 1-2 tháng sắp tới thì BKMX Tân Phú sẽ tiến hành khởi công và vào, vào làm còn theo hiện trạng như bây giờ thì cái nhà thấy ạ hiện xe hiện thời gấp rút để mà sang lấp mặt bằng sau này à, trong tầm khoảng là 10 ngày đến là 20 ngày thì chúng ta sẽ có một vị trí đất vô cùng đẹp như vậy thì cái nhà mà muốn đầu tư tại vị trí chiến lược như thế này thì cái nhà hãy liên hệ mình theo số điện thoại 0972 332 894 và cái nhà xem tới hai thì hẹn nhớ bấm like chia sẻ và đăng ký kênh cho Toàn Thịnh Phát ạ. À. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau ạ. À.